bí ẩn hang động dẫn xuống thành phố vàng rồng dưới lòng đất. Đó là một hệ thống hang động khổng lồ ăn sâu xuống lòng trái đất, bên trong cất dấu vô số vàng rồng. Các tác phẩm nghệ thuật có từ hàng triệu năm trước và khuất sau những mật thất đá khổng lồ là cả một thư viện vĩ đại ghi lại tri thức bí mật về sự bất tử và toàn bộ công nghệ thất truyền của nền văn minh tiền sử dù vẫn luôn được che giấu kỹ lưỡng và có những người canh giữ. Nhưng thỉnh thoảng, những hang động này vẫn ra và chào đón những người đặc biệt được chọn. Thành phố vàng sông dưới lòng đất Năm 1965, nhà khảo cổ học 50 tuổi người Argentina Julian Morris đến Ecuador để nghiên cứu các bộ lạc và dân tộc học khác nhau trong khu vực Tuy nhiên, trong một lần điều tra và nghiên cứu vào tháng 6 năm đó, ông tình cờ phát hiện ra một đường hầm lớn không rõ nguồn gốc. Morris đã vào đường hầm khảo sát hàng trăm km và tìm thấy nhiều di vật văn hóa. Morris ước tính đường hầm này nằm sâu dưới lòng đất và có thể dẫn đến phương Nam của lục địa châu Mỹ. Nói đến đây, có lẽ một vài khán thính giả sẽ cho rằng đây chỉ là chuyện tầm phào hay là một thuyết âm mưu nhảm nhí nào đó có đầy trên những diễn đàn deep web. Nhưng không, đây là một sự kiện lịch sử có thật và Sean Morris là một nhà khảo cổ nổi tiếng và câu chuyện của ông đã đi vào lịch sử như là điều bí hiểm và đáng bàn cãi nhất trong suốt thế kỷ vừa qua. Không những thế, vào những năm 1969, Morris đã đi xa hơn trong chuyến thám hiểm của mình khi bất ngờ gửi bản kế hoạch thám hiểm chi tiết kèm theo yêu cầu diện kiến Tổng thống Ecuador và trình bày cho ông một báo cáo về đường hầm bí ẩn có từ thời cổ đại. Vào tháng 7 năm 1969, Juan Morris sau nhiều cố gắng và vô số tiền của bỏ ra, đã có được những giấy tờ hợp pháp do nhà nước Ecuador ủy quyền và chứng minh rằng ông có quyền sở hữu các hang động ngầm ở Ecuador, nhưng phải chịu sự giám sát của chính phủ nước sở tại trong năm nghiên cứu và đo đạc, Mokrit ước tính chiều dài của đường hầm này khoảng hơn 4.000 km. Lối vào của đường hầm này thời gian đó vẫn do các bộ lạc bản địa canh gác ngày đêm chặt chẽ. Vào ngày 4 tháng 3 năm 1972, một nhóm điều tra khoa học bao gồm các nhà khảo cổ người Ecuador, Jan và Marty do Mokrit dẫn đầu một lần nữa điều tra đường hầm. Đường hầm này cách sông Santiago 2 km và sông Coangos 800m. Theo kết quả đo độ cao CBS vào năm 2008, nó nằm ở độ cao 539m so với mực nước biển. Cửa hang nằm trong lòng của một thung lũng khô. Các loại đá ở khu vực này chủ yếu là đá vôi mỏng và đá phiến sét. Vì nằm ở nơi tập trung của người Sua nên cần phải xin phép họ và phải trả một khoản tiền nhất định để được tiến vào trong hang động này. Tại đây Mojit nhìn thấy những bức tường rộng, thẳng tắp nhiều cửa và cổng bằng đá tinh xảo. Trong khi đó, phần mái đại sảnh trơn nhẵn, có diện tích lên tới hơn 20.000 m2. Nhiều trục thông gió có chiều dài 1 m, cách nhau từ 1,8 đến 3 m. Nhóm điều tra cho rằng đây là một trong những kiến trúc hang động nhân tạo lớn nhất trên thế giới và cũng là một trong những bí ẩn khó giải đáp nhất trên hành tinh của chúng ta trong đường hầm lưu giữ vô số di vật cổ vô cùng quý giá, có giá trị lịch sử văn hóa to lớn đối với nhân loại. Ngay sau khi bước đến lối vào của đường hầm, có một hội trường khổng lồ rộng khoảng 140 m, dài 150 m, kích thước tương đương với một xưởng chứa máy bay hiện đại. Trong hội trường có nhiều mô hình động vật làm bằng vàng ròng. Trong đó, một số loài động vật lại không có nguồn gốc từ châu Mỹ, Đáng ngạc nhiên hơn nữa là họ phát hiện ra một con khủng long được chạm khắc trên phiến đá dài 53cm và rộng 29m trong đường hầm. Khủng long đã tuyệt chủng cách đây hàng chục triệu năm và tất cả những gì con người biết về loài sinh vật này đều bắt nguồn từ việc nghiên cứu hóa thạch. Vậy làm thế nào những người tại đường hầm này có thể biết được lẽ nào họ đã nghiên cứu hóa thạch khủng long bằng phương pháp công nghệ cao như người hiện đại. Ngoài ra, có một tấm bùa bằng đá có chiều dài 12cm, rộng 6cm trong đường hầm. Được xác định là một di vật từ năm 9.000 đến 4.000 trước công nguyên. Mặt sau của nó là một nửa cong của mặt trăng cùng với một mặt trời sáng rỡ. Ở mặt trước là một sinh vật nhỏ, có vẻ giống với một đứa trẻ đang cầm mặt trăng ở tay phải, mặt trời ở tay trái và đang đứng trên một hình tròn tượng trưng cho trái đất. Chỉ khi Magellan hoàn thành chuyến vòng quanh năm 1522, nhân loại mới lần đầu tiên xác nhận rằng trái đất là một hình cầu. Vậy trong tiền sử làm thế nào mà nhân loại lại biết chúng ta đang sống trên một quả cầu? Và thắc mắc lớn nhất là ai đã xây dựng đường hầm tráng lệ này? Ai đã để lại kho báu vô giá ở đây? Cho đến nay, đường hầm Nam Mỹ ở Ecuador là một bí ẩn chưa được giải mã, kinh điển và nó thường được đưa vào nhiều cuốn sách khác nhau. Năm 1968, Mogrick viết một cuốn sách nhỏ mang tên Nguồn gốc người châu Âu đến từ châu Mỹ. Trong đó có một loạt các tuyên bố giả lịch sử về Âu Mỹ và các mối liên hệ trước Columbus. Những người này bao gồm người Sumer, người Hungary, người Iberia, ban đầu đến từ châu Mỹ, người Puruha, bản địa Ecuador, người Basquet thuộc cùng nhánh chủng tộc và ngôn ngữ với người Hungary. Trong cuốn sách này, Modric cũng tuyên bố rằng tiếng Zafiki, một ngôn ngữ bản địa trong vùng, thực chất là tiếng Hungary nguyên thủy. Ông cũng thừa nhận rằng sự tồn tại của lục địa Mu, một lục địa giả thuyết được cho là đã biến mất nền văn minh Indu, nền văn minh Ai Cập và Hungary có chung tổ tiên nền văn minh và bí mật nằm ở dãy núi Andes. Vào tháng 7 năm 1969, Juan Moritz một lần nữa khám phá đường hầm Nam Mỹ và tuyên bố đã phát hiện ra hàng đống vàng, các tác phẩm điêu khắc khác thường và một thư viện sách làm bằng kim loại dưới đáy hang động. Đồng thời ông cũng tuyên bố đã được ủy quyền và công chứng bởi nhà nước Ecuador. Sau đó, nhà văn Thụy Điển Erich von Däniken đã đến thăm Madrid vào năm 1972. Ông đã quảng bá hang động này trong cuốn sách Vàng của Chúa xuất bản năm 1973. Người ta nói rằng những vật thể này nằm trong các đường hầm nhân tạo được hình thành bởi một nền văn minh đã mất với sự giúp đỡ của các sinh vật ngoài hành tinh. Và kiểu quan điểm này có thể được nhìn thấy trong tác phẩm Cổ xe của các vị thần xuất bản năm 1968 bởi vì cuốn sách của Danny Kahn đã gây ra những ảnh hưởng rộng rãi trong xã hội. Các nhà khoa học tại Bảo tàng Anh, dưới sự lãnh đạo của nhà thám hiểm người Scotland Stan Horn, đã tổ chức một chuyến thám hiểm kéo dài 3 tuần đến đường hầm Nam Mỹ vào năm 1976 để điều tra và cố gắng xác nhận những tuyên bố của Morris. Chuyến thám hiểm này có thể được coi là một trong những chuyến thám hiểm hang động lớn nhất và tốn kém nhất trong lịch sử với hơn 100 người tham gia, bao gồm các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực, binh sĩ đến từ Vương quốc Anh và Ecuador và một thành viên đoàn làm phim. Ngay cả Neil Armstrong, một cựu phi hành gia và người đầu tiên lên mặt trăng, cũng tham gia vào chuyến thám hiểm này. Tám nhà thám hiểm hang động người Anh giàu kinh nghiệm nhất trong đoàn thám hiểm đã tiến hành một cuộc khảo sát – đồng thời khám phá hang động một cách kỹ lưỡng và đưa ra một bản đồ hang động chi tiết. Mặc dù một số đặc điểm vật lý của hang động gần như khớp với mô tả của Morris, nhưng không có bằng chứng nào chứng minh cho những tuyên bố về những di vật kỳ lạ như trong cuốn sách của Danny Ken. Ngoài ra, nhóm thám hiểm còn phát hiện và đưa ra một số kết quả nghiên cứu về động vật, thực vật học và khảo cổ học Thế nhưng Mogris cho rằng những điều mà các nhà nghiên cứu nước ngoài tuyên bố hoàn toàn không đáng tin tưởng. Bởi vậy ông và các hướng dẫn viên bản địa đã miễn cưỡng tiết lộ vị trí thực sự của hang động, thậm chí từ chối cung cấp bất kỳ bằng chứng vật lý và ảnh chụp sách kim loại nào. Ông cũng nói rằng nơi những nhà thám hiểm trên đã khám phá không thực sự là đường hầm Nam Mỹ. Sau nhiều lần nghiên cứu, các nhà khoa học phát hiện ra những con người lâu đời nhất sống trong đường hầm Nam Mỹ có thể bắt nguồn từ thời kỳ đồ đá cũ từ khoảng năm 48.000 trước công nguyên đến năm 12.000 trước công nguyên và nơi đây đã bảo vệ cư dân địa phương thoát khỏi kỷ băng hà. Khoảng năm 9.000 trước công nguyên, những người này đã rời khỏi hang động do khí hậu ấm lên, bắt đầu di cư đến các vùng phía nam của Peru và bờ biển phía bắc của Chile. Vào thời đại đồ đá mới bắt đầu từ năm 3000 trước công nguyên, đường hầm Nam Mỹ trở thành nơi sinh sống của một nền văn minh khác. Khi đó, họ đã có thể làm đồ gốm. Đại học Munich cũng chứng minh khẳng định này thông qua phương pháp giám định niên đại bằng carbon 14. Cho đến những năm 1500 trước công nguyên, những người Sua đầu tiên bắt đầu vào khu vực gần hang và sau đó hòa nhập với các dân tộc bản địa trong hang động. Mãi đến tận thế kỷ 20, người Sua vẫn tổ chức hoạt động săn bắn hàng năm tại nơi đây. Họ nhìn vào hang động với sự kính trọng và tin rằng linh hồn của tổ tiên họ đã an nghỉ ở đó. Gần đây nhất trong một chuyến thăm dò vào năm 2012, nhà thám hiểm người Ba Lan Joris Zasinski đã dựa trên kết quả điều tra và xác định rằng hang động được hình thành tự nhiên chứ không phải nhân tạo. Vào ngày 31 tháng 1 năm 2018, Expedition announced đã phát sóng một chương trình mang tên Truy đuổi Thư viện Kim Loại. Nhà thám hiểm George Gates và nhóm của ông với sự giúp đỡ của Aren và con gái của Stan Hall là Irene Horn đã tiến vào trong hang động này và tất nhiên họ cũng không tìm thấy cái gọi là sách vàng. Bởi vậy có thể nói những di vật và bí ẩn đã được nhắc là hoàn toàn bị đặt. Nhưng liệu rằng đây đã là vị trí thực sự của hang động được Moritz tiết lộ hay chưa? Hay những cổ vật này đã bị đánh cắp hoặc được di dời đến một nơi bí mật nào khác chăng? Nên biết rằng, những hang động chứa các vật thể toàn bằng vàng này có khắp nơi trên thế giới, gồm cả Tây Tạng, châu Âu, Ai Cập và cả Việt Nam. Tuy nhiên, theo ý của người dân địa phương, các hang động này luôn có thần nhân bảo vệ và được che giấu rất kỹ lưỡng bằng các ảo ảnh, khiến cho bất cứ ai nếu không được phép cũng không cách nào xâm nhập vào các hang động loại này được. Bởi lẽ đây là đường dẫn vào các thánh địa linh thiêng, nơi cất giữ các bí mật công nghệ đủ sức hủy diệt toàn bộ nền văn minh nhân loại hiện nay nếu vô tình rơi vào tay kẻ xấu. Thánh địa Samhala và bí mật thế giới dưới lòng đất khi nhà triết học Nga Nikolai Girich đi qua những ngọn núi rực rỡ sắc màu của Trung Á vào năm 1926, ông và những người dẫn đường bị sốc khi chứng kiến một cảnh tượng đáng kinh ngạc. Một quả cầu vàng đang lơ lửng trên bầu trời. Trên bầu trời không mây, họ nhìn thấy rõ mồn một trước mắt một quả cầu vàng di chuyển từ dãy núi Altai đến phương Bắc với tốc độ đáng kinh ngạc. Quả cầu sau đó chuyển một mạch về phía Tây, rồi nhanh chóng biến mất khi vượt qua dãy núi Humboldt, trích từ chương 4 của cuốn sách Đại bàng vô hình, lịch sử huyền bí của Đức Quốc xã của Alan Parker. Một số người cho rằng hành trình của ông không chỉ là một cuộc thám hiểm đơn thuần, bởi ông đang cố gắng trả lại một mảnh vỡ của tảng đá Sinta Mani huyền thoại về đúng chỗ của nó ở trung tâm của Samhala và quả cầu vàng là dấu hiệu của sự chào đón. Vậy Samhala là gì? huyền thoại về Samhala có thể tìm thấy trong những giáo lý của mật tông Kalachakra, nghĩa là những chu kỳ thời gian. Đây là một pháp tu của mật tông Tây Tạng. Nó là miền đất tịnh độ với thành phố tròn tựa một bông sen tồn tại trong một không gian giữa vật chất và tinh thần. Có lẽ đó là một không gian khác. Thủ phủ của Samhala là Kaplapa, nằm ở trung tâm của vương quốc, nơi mà vương của thế giới tòa lạc trên ngai vàng của mình. Theo giáo lý của mật tôn Tây Tạng, chỉ những người có tâm trí trong sạch và tin vào nghiệp báo thì mới có thể nhìn thấy vương quốc này. Tất nhiên, nhiều người đã cố gắng để xác định vị trí của Samhala, hầu hết tin rằng nó nằm ở trung tâm châu Á, có thể là trên dãy Himalaya hay trong một cõi trời ở sa mạc Gobi. Grogrid nói rằng lối vào Samhala được nối với một đường hầm dẫn đến Lhasa, thủ phủ của Tây Tạng. Nhưng Nicolas Doric không phải là người duy nhất tìm lối vào Samhala. Đức quốc xã cũng đã tìm kiếm thành phố huyền thoại này trong rất nhiều cuộc thám hiểm của họ đến Tây Tạng vào những năm 1930. Theo như những gì người ta được biết, họ chưa bao giờ tìm thấy được thành phố ấy. Những gì còn hiện diện là một lời tiên tri. Khi thế giới chúng ta chìm trong chiến tranh và đau khổ, và tất cả bị tàn phá, thì chúa tể của thế giới sẽ hiện lên từ Samhala cùng với một đội quân hùng mạnh sẽ xua đuổi bóng tối ra khỏi trái đất. Một thời đại hoa bình và thịnh vượng sẽ bắt đầu từ đó. Cánh cổng đến thành phố trong lòng đất Ahata có lẽ phải có gì đó rõ ràng hơn là những câu chuyện cổ và lời tiên tri. Cuốn sách động vật, nhân loại và thần Ferdinand Ocean Doki là một cuốn hồi ký thú vị về trải nghiệm của chính ông ở Nga trong suốt cuộc nội chiến tại nước này và trong chuyến hành trình đến Mông Cổ, nhưng nó không phải là một câu chuyện bình thường. Trong chương 46 Vương quốc dưới lòng đất, ông kể về một sự kiện bất ngờ. Lúc đó những người dẫn đường Mông Cổ đột ngột dừng lại, nhảy xuống khỏi lạc đà của họ và bắt đầu cầu nguyện, lặp đi lặp lại các từ Omani Pame Hung khi kết thúc, một trong số họ giải thích. Bạn thấy không, những con lạc đà sung tay trong sợ hãi, những đàn ngựa trên cánh đồng đứng im chú tâm và mấy đàn cừu và gia súc cúi đầu xuống mặt đất. Bạn có thấy những con chim ngừng bay, tất cả sinh mệnh sống đang sợ hãi cầu nguyện và chờ đợi định mệnh của mình. Vì thế, ngay lúc này và bất cứ khi nào cũng sẽ là thời điểm vị vương của thế giới ngự trị nơi cung điện dưới lòng đất cầu nguyện và tìm kiếm vận mệnh cho tất cả mọi người trên trái đất. Sau đó trong cuốn sách Osendoki khám phá ra bí mật của những bí mật huyền thoại về vương quốc dưới lòng đất. Ông nhìn thấy một hang động hay một cánh cửa khói. Trong đó người địa phương cho biết một bộ lạc cổ đã chạy trốn vào vương quốc dưới lòng đất. Cuối cùng, sau nhiều nghi vấn được đặt ra, Osenduki đã biết được sự thật về vương quốc bí ẩn này từ hoàng tử Trutun Bali. Đó cũng không phải là cái gì đó quá kỳ lạ. Hai đại dương lớn nhất của phương Đông và phương Tây, thủa xưa từng là hai lục địa, giờ nó đã chìm xuống đáy biển, nhưng người dân của họ đã đi vào vương quốc dưới lòng đất. Có rất nhiều người và rất nhiều dân tộc khác nhau. Huyền thoại cận đại mô tả nó là một địa danh của những kỳ quan công nghệ tiên tiến bao gồm cả địa bay, nơi ở của các cao tăng, nhà khoa học và siêu nhân sở hữu sức mạnh đáng kinh ngạc. Tương tự các nền văn minh được Raymond Barnes và Olaf Tyson mô tả, thỉnh thoảng Samhala được cho là thủ đô của Akhata mặc dù dường như nó có kiến trúc thuần phương Tây. Những cánh cổng dẫn vào thế giới dưới lòng đất được cho là tồn tại ở các địa cực, hay trong những hang động và đường hầm tổ ong trên khắp thế giới. Một số người giống như Bernard tin rằng nền văn minh này thừa hưởng từ những tàn tích của Lemuria và Atlantis, hai châu lục đã bị phá hủy mà Ferdinand Osendoki từng nói đến. Samhala cũng được nhắc đến trong thần thoại Hindu như là một nơi sinh thành của người đại diện thứ 10 của Chúa Vishnu. Được đặt tên là Khaki, một hóa thân được tiên tri là sẽ xuất hiện trên trái đất khi cái ác lên đến đỉnh điểm. Người này sẽ tiêu diệt tất cả những kẻ xấu xa và giúp những người tốt còn sống mở ra một thời kỳ hoàng kim mới kéo dài 10.000 năm. Osendoki cũng nói rằng người dân của vương quốc này nắm giữ sức mạnh to lớn. Nếu bị khiêu khích, họ có thể cho nổ tung toàn bộ bề mặt hành tinh của chúng ta và biến nó thành sa mạc liệu những huyền thoại và truyền thuyết cổ xưa và các thành phố dưới lòng đất, đó có điều gì là sự thật không? Và những lời tiên tri về Samhala sẽ thành sự thật. Có lẽ đây vĩnh viễn sẽ là bí ẩn đối với phần lớn nhân loại và sẽ cần có nhiều thêm các nhà khoa học dũng cảm, dám nghiên cứu và công bố những sự thật ra ngoài công chúng. Bạn có tin về sự tồn tại của các hang động và thành phố vàng rồng bên dưới lòng đất không? bạn có muốn Duyên Vạn Cổ làm tiếp video về chủ đề hang động dẫn xuống thành phố vàng rồng ở Việt Nam không? Hãy để lại nhận xét của các bạn bên dưới nhé. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.